Vâng, xin chào tất cả các bạn uh, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa cúc đại đóa như thế này uh, Các bạn có thể nhìn à, thấy đây là cành hoa mẫu mà mình đã làm sẵn Thì uh, bông cúc đại đóa nó có hình dạng uh, đại loại như thế này Bông này mình làm cũng hơi nhỏ nên là cũng chưa được đẹp lắm uhm thì uh, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, làm cái uh, ờ, cúc đại đoá như thế này thì uh, để làm được cái cúc đại đoá như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau ở uh, đây uh, nguyên liệu để làm uh, được cái uh, bông cúc đại đoá thì gồm có những nguyên liệu như sau đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình tờ giấy nhún màu xanh có kích thước là 5 x 20 Ờ, màu vàng cũng kích thước là 5 x 40 tức là gấp đôi cái ờ, kích thước chiều dài của cái mảnh giấy màu xanh này. Tiếp đến là một mảnh giấy màu vàng 6 x 40, 7 x 40 và hai mảnh 9 x 40 nha. Tiếp nữa là giấy sần mình để à, làm uh, uh, cánh hoa, còn uh, giấy nhún màu xanh để làm nhị hoa, uh, kẽm uh, kẽm cành để làm uh, cây và kẽm si để chúng ta sẽ làm gân lá nha uhm, tiếp nữa là uh, keo sữa và băng keo sáp à, một số nguyên liệu nữa nữa là kéo và kìm cắt chẳng hạn thì mình không đưa vào đây thì đấy là nguyên liệu ờ, cơ bản để chúng ta có thể làm hoa rồi thì à, đó nguyên liệu thì như vậy và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, chi tiết để làm nha à thì đầu tiên thì à, chúng ta sẽ làm à, phần nhị hoa trước nha à, ờ, phần nhị hoa của bông cúc đại đóa này thì ờ, có mình theo mình thấy ở hoa thật thì ờ, một số bông không nhìn thấy nhị nhưng mà một số bông thì có cái nhị và bên trong nó hơi xanh một chút thì mình sẽ dùng cái giấy nhún màu xanh này có kích thước là 5 x 20 nha thì các bạn à, dùng kéo ở cắt tua rua nha đó các bạn là cắt tua rua như thế này mảnh màu xanh này tiếp đến là một mảnh à, có kích thước 5 x 40 mình cũng cắt tua rua như vậy nhá mảnh 6 x 40 mình cũng cắt như vậy Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến mảnh 7 x 40. À, mảnh 7 x 40 này thì mình sẽ cắt uh, uh, nhọn ở phần đầu nhá. Đây mình sẽ cắt mẫu. Mình sẽ cắt uh, hình nhọn như thế này sau khi cắt thì chúng ta sẽ được uh, cái mảnh uh, 7 x 40 như thế này nha. Tiếp đến là mảnh uh, 9 x với 40 thì chúng ta sẽ cắt như sau. Thì uh, ờ, cánh hoa cúc thì nó hơi lượn ở phần đầu ấy thì uh, các bạn sẽ cắt cũng cắt nhọn uh, các bạn cứ cắt nhọn cho mình nhá. Cắt nhọn một đầu. À, tương tự với mảnh hạt 9 x 40 còn lại chúng ta cũng cắt như vậy nha. à, Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được những à, giải giấy như thế này nha Thì à, bây giờ thì mình sẽ à, hướng dẫn các bạn à, làm gì trước nhỉ à, Uốn phần à, cánh trước nha với cái mảnh ở 90 x 40 như thế này ấy, thì uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn sẽ dùng tay xoắn cái đầu này xong các bạn ấn nó xuống như thế này xoắn các đầu cánh nhọn đấy các bạn cứ làm như vậy cho đến hết cái uh, chiều dài mảnh giấy nhá uh, nó mà hơi dài thì các bạn cắt đi uh, à mình quên mất uh, các bạn uh, mình sẽ hướng dẫn như thế này nhá các bạn uh, dùng keo này uh, phết vào các các, các cái đầu nhọn như thế này nhá rồi các bạn là dùng tay xoắn rồi ấn nó xuống như thế này như vậy là cái phần mà uh, mình xoắn ấy nó sẽ dính vào cái ờ, có phần keo ấy thì nó sẽ uh, dính vào cái phần đằng sau này nó sẽ không bị uh, trồi ra như thế này nhá đây mình dùng keo dán thì nó sẽ được uh, dính như thế này nhá các bạn hiểu chưa uh, mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết cái uh, chiều dài của hai mảnh 9 x 40 nhé Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến hết Ờ, của mảnh giấy này và mảnh giấy 9 x 40 này nhá. Ừ. À, sau khi chúng ta uh, dán xong cái phần uh, ờ, giải cánh uh, 9 x 40 như thế này á thì uh, các bạn sẽ dùng tay này uh, xoắn cái phần này lại xoắn như vậy cho đến hết cái chiều dài mảnh à, giấy nhún này nha Ờ, chúng ta cứ xoắn như vậy cho đến nó ờ, hết và tương tự với cái mảnh ở ờ, 9 ờ, nhân 10, 9 nhân 40 kia thì mình cũng làm như vậy nha. Đây. Mình đã xoắn được ừ, xong hai mảnh quỳnh như này. Thì à, bây giờ thì chúng ta sẽ dở từng cái mảnh giấy này ra nha. Đây là mảnh uh, 9 x 40 này À đâu, đây là mảnh uh, 7 x 40 chứ Mình nhầm nhá <laughs> Đây là mảnh uh, 6 x 40 5 x 20 còn đây là hai mảnh 9 x 40 nha Đó. À, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ à, mình sẽ hướng dẫn các bạn là ghép vào cây nha thì các bạn à, dùng kẽm à, cành này rồi các bạn dùng keo sữa kết keo vào đầu như thế này Đầu tiên là chúng ta sẽ cuốn cái mảnh 5 x 20 trước nha. Các bạn viết keo vào dùng ngay cái kẽm cảnh cho nó tiện. Rồi các bạn à, đặt vào đây rồi các bạn cuốn này. chúng ta được phần à, nhị đầu tiên tiếp theo thì chúng ta sẽ à, cuốn mảnh 5 x 40 các bạn dùng à, keo sữa này phết vào rồi chúng ta cuộn vào cái mảnh à, màu xanh này nha các bạn à, cuộn sao cho cái chân này hai cái chân nó bằng nhau này chúng ta được phần uh, nhị thứ hai tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái phần nhị ờ, sáu nhân bốn mươi nha viết keo sữa lại cho đến hết chiều dài nhá đó sau khi cuốn xong thì sẽ được cái mảnh ở à, à, cái à, nhị như thế này à, tiếp theo là đến mảnh 7 x 40 nha các bạn cuộn làm sao cho cái phần nhị này nó cao hơn cái phần, uh, phần nhị uh, màu ờ, cắt tua rua kia nha Đấy, sau khi ờ, xong thì chúng ta sẽ được nhị như thế này nhá à, Thì cuối cùng thì chúng ta sẽ gắn cái phần ờ, lớp cánh 9 x 40 nhá Các bạn ơi kéo giãn nhẹ ra một chút nha rồi sau đó các bạn à, uh, keo và ráp vào thôi tương tự thì các bạn cứ ờ, ghép hết vào ghép đến ờ, mảnh ờ, thứ hai kia nhá À, sau khi mà các bạn đã ghép được cái phần cánh hoa vào phần cúc đại đóa như thế này thì chúng ta sẽ được một bông cúc đại đóa như thế này nha thì uh, đây là kích thước của mình mình làm như thế này thì mình cảm thấy nó uh, vừa đủ độ to rồi thì uh, bạn nào mà chưa cảm thấy chưa ý về cái độ nở như thế này của hoa cúc này đấy thì các bạn có thể làm thêm 1 ờ, đến 2 mảnh 9 x 40 rồi các bạn à, ghép vào nha thì uh, khi nào mà các bạn cảm thấy nó uh, độ nở nó vừa đủ rồi thì các bạn dừng lại nha uh, như thế còn mình thì như thế này mình cảm thấy nó ok rồi thì uh, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần đài và phần lá nhé uh, ờ, để làm phần lá à phần đài thì chúng ta cần mảnh giấy nhún màu xanh có kích thước là 12 cm uh, nhân với uh, chiều rộng cũng là 12 nha uh, sau đó thì các bạn uh, gập giấy như thế này rồi các bạn cắt ta theo mình như thế này nhé rồi các bạn à, mình cắt nó bị à, <laughs> hơi lệch à, lúc gấp mình gấp nó không được chuẩn nên là cắt nó đã bị lệch à, thì đây chúng ta sẽ được cái phần à, dài hoa như thế này chúng ta sẽ ướm vào cái phần à, hoa cúc mà chúng ta vừa làm xong đấy như thế này nha đó rồi các bạn à, dùng à, keo à, nến để à, dán vào thôi à keo sữa sorry đây bây giờ mình sẽ dán ờ, cái phần đài vào nha. chúng ta đã uh, xong cái phần đài nhá nhìn nhu làm gì đấy tiếp đến thì chúng ta sẽ làm à, phần à, à, các bạn dùng băng keo sáp để cuốn tạm lại nha bạn nào mà không dùng băng keo sáp thì có thể dùng cái giấy nhún màu xanh để cuộn lại cho nó đồng đều với cái màu này nha ở đây thì mình tiện thì mình làm luôn Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm đến cái phần là lá của hoa cúc Thì các bạn chuẩn bị cho mình hai mảnh giấy sần có kích thước bằng nhau như thế này à, Kích thước là tầm 14 đến 15 cm à, Nhân với 7 cm À, tiếp nữa là phần à, kẽm si các bạn ờ, dùng kẽm si sao cho nó à, dài hơn cái phần à, giấy này một chút thôi nha thì vì lát nữa chúng ta lát nữa chúng ta ghép vào cái cần phần cành ấy thì à, nó không cần thiết là chúng ta làm quá dài nhá à, thì các bạn à, gì nhỉ dán hai cái mảnh này à các bạn à, chập đôi cái mảnh giấy như thế này lại rồi chúng ta gấp đôi các bạn sẽ cắt tạo hình lá hoa cúc lá hoa cúc thì lá <laughs> mình cắt nó nó kiểu kiểu như thế này chứ thực ra thì à, nó hơi khác một chút nhưng mà mình sẽ cắt mình thấy cách cắt cái kiểu này nó dễ nhất thì mình sẽ uh, hướng dẫn các bạn cắt nha chứ còn bạn nào mà muốn làm cái à, lá nó giống thật một chút thì uh, hơi kỳ công và các bạn có thể xem trên mạng hoa thật lá hoa thật thì các bạn làm nhé đây mình sẽ gấp đôi cái giấy lại và sau đó các bạn uh, cắt lượn cắt lượn khoảng à, ba cái lượn như thế này sau đó thì các bạn kết thúc ở cái điểm à, đầu nhá các bạn sẽ được cái lá có hình dạng như thế này rồi bây giờ các bạn dùng keo sữa để uh, dán hai hai mặt của chúng lại các bạn uh, phết ra uh, mình làm như thế này thì uh, bằng cái giấy sần này thì nó hơi bị mỏng nên là mình sẽ uh, gập đôi lại còn bạn nào mà uh, mua được lá giả hay là làm bằng cái uh, giấy uh, loại nó cứng hơn ấy thì các bạn không cần thiết là phải dán như mình nhé nhưng mà theo mình thì uh, à, dán như thế này rồi các bạn đặt cái kẽm ờ, xi này vào đấy thì à, lúc mà chúng ta cần có uốn cái lá ấy, thì nó cũng sẽ dễ hơn rất là nhiều nhá rồi bây giờ các bạn dán hai cái lá ráp hai cái mặt nó vào với nhau là chúng ta đã làm xong cái phần lá à, Rồi ờ, chúng ta sẽ dùng băng keo sát để cuốn lại che cái phần đầu đi nha Tương tự ờ, các bạn làm thêm khoảng 3 đến 4 cái lá như thế này Đây mình ờ, đã làm ờ, sẵn rồi Cái lá này cắt hơi dị dạng tí Nó hơi buồn cười đúng không Nhưng mà mình chót cắt rồi chả biết làm nào Mình lại ờ, lười làm lá mới Tạm như thế nhá Rồi bây giờ công đoạn cuối cùng là chúng ta ghép lá vào à, hoa là xong thôi thì à, các bạn dùng băng keo sáp nha ừ, cuốn lại à, ghép à, các lá vào thôi các bạn ghép à, vị trí khi nào cũng được à, là do các bạn Ui, đến giờ họ làm rồi đấy May quá mình à, quay cũng à, gần xong rồi Thì khá là ồn Cái xây mãi mà chả thấy xong Sau khi uh, ghép xong lá thì chúng ta sẽ dùng tay để uh, ờ, uốn cái lá uh, sao cho nó đẹp đẹp một chút <laughs> đây à, đây là hình à đây là cây uh, cúc họa mi mà mình uh, cảnh cúc họa mi à <laughs> sorry <laughs> cúc đại đóa mà mình vừa làm xong thì đây nó sẽ có hình dạng như thế này thì cái bông cúc hiện tại mình làm thì nó to hơn cái bông ờ, cũ một chút Đây, mình sẽ so sánh đó thì uh, kích thước thì nó cũng như vậy thôi nhưng mà cái độ to thì nó to hơn một chút nên là nhìn nó hơi ờ, hơi to nha à, nhưng mà cúc đại đoá thì phải to mới đẹp đúng không ạ à, còn bạn nào mà muốn làm bông nó nhỏ hơn thì các bạn là bớt đi một phần uh, cánh 9 x 40 ở bên ngoài cùng ấy cái lớp cánh ngoài cùng ấy hoặc là làm nó kích thước nó nhỏ hơn khoảng 25 ờ, đến 30 cm thôi thì nó sẽ nhỏ hơn nha ừ, đây là hai bông cúc đại đóa mình đã làm xong và mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn làm bông cúc đại đóa thì chúc các bạn thành công với cái mẫu ờ, cúc này nha ờ, cúc này thì các bạn có thể làm với các màu màu vàng hoặc là màu trắng cũng được nha à, mình thấy màu trắng nó lên clip thì à màu vàng lên clip thì trông nó đẹp hơn nên là mình đã chọn màu vàng để làm bạn nào mà muốn làm màu trắng thì có thể lấy dây nhún màu trắng để thay thế nhá à, ờ, thì à, chúc các bạn thành công với cái mẫu cúc này à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha